Chào thầy và các bạn em tên Châu Thị Diễm Trinh lớp y học cổ truyền khóa 45, sau đây em xin trình bày về măng chua, một món ăn khá quen thuộc. Phần trình bày của em gồm 4 nội dung, một là định nghĩa, hai là cách chế biến, ba là lợi ích, bốn là tác hại. Một, Măng chua là gì? Măng chua hay măng muối chua là sản phẩm muối chua từ măng của các loài tre như tre mỡ cùng với một số nguyên liệu khác. Măng chua là sản phẩm ẩm thực đặc trưng ở miền Bắc Việt Nam và thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn của các gia đình Việt, hay tại các quán ăn. Người ta dùng măng ngâm tỏi ớt để ăn kèm với lẩu, bún, phở hoặc mì, hoặc mì, nước chấm, các món canh. Nguyên liệu, măng tươi, tỏi, ớt tươi, dấm ăn, muối, đường, nước vo gạo một ít dùng ngâm măng. Cách làm, bóc bỏ lớp bẹ già của măng rồi thái thành từng miếng mỏng theo chiều dọc của củ măng và sau đó rửa sạch với nước. Để măng được trắng giòn có thể cho thêm nước vo gạo vào ngâm cùng măng đã cắt với nước muối pha loãng khoảng 10 giờ rồi vớt ra, để ráo. Sau đó cho măng đã để ráo vào ngâm cùng giấm ăn pha với nước trong khoảng 30 phút. Tiếp theo bắt nồi lên bếp đun với hỗn hợp gồm đường, muối và nước đến khi sôi thì tắt bếp, để nguội, cuối cùng cho toàn bộ phần măng, nước ngâm, tỏi ớt vào hũ rồi nhấn nhẹ nhẹ cho các nguyên liệu trên ngập nước và đẩy kín nắp hũ lại, bảo quản măng ở nơi thoáng mát. Sau thời gian khoảng 5-7 ngày, măng đạt độ chua nhất định là có thể thưởng thức. Tác dụng, hệ vi sinh vật có trong măng chua rất đa dạng, bao gồm Lactobacillus chiếm ưu thế Celubiosus, Plantarum, ferment, Brevis, Misenteruhae, bên cạnh đó là rất nhiều loài vi khuẩn lactic khác như Pediococcus pentasiaceus, Lactococcus lactis, Enterococcus physium. Nhóm này có vai trò thiết yếu trong khả năng lên men và bảo quản sinh học của măng chua. Ngoài ra, Măng tre là thực phẩm tốt nhất nếu bạn đang muốn giảm cân. Măng rất giàu chất xơ, giúp thỏa mãn cơn đói. Măng cũng chứa lượng đường và calo không đáng kể. Với tỷ lệ carbohydrate thấp hơn so với các thực phẩm giàu chất xơ khác, măng là thực phẩm giúp giảm cân lý tưởng. Kiểm soát cholesterol, tốt cho tim măng chua lượng chất béo và calo không đáng kể, lại nhiều chất xơ. Ngoài ra, còn có nhiều chất dinh dưỡng như selen, kali cùng với lượng carbohydrate, đường thấp. Chính vì vậy, măng chua đã trở thành nguồn thực phẩm tốt cho hệ tim mạch, đào thải lượng cholesterol xấu ra khỏi cơ thể, thanh lọc động mạch và giảm thiểu các bệnh về tim. Chống ung thư, trong măng tre có nhiều chất chống oxy hóa, do đó, chúng có thể loại bỏ các gốc tự do và chất phytosterol tự nhiên, góp phần chống ung thư, ức chế sự tăng trưởng và đột biến của các khối u. Tăng cường hệ miễn dịch, măng là loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin và khoáng chất, từ đó giúp nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể con người. Chống viêm, với những người bị thương, việc sử dụng măng chua sẽ giúp giảm đau, các vết thương cũng nhanh chóng được chữa lành. Chữa bệnh về được hô hấp, như vậy, măng chua không chỉ được chế biến thành nhiều món ăn ngon mà còn có rất nhiều công dụng, cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể và ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh khác nhau. Tác hại chứa nhiều axit cyanhydric, khi chế biến, cần đun lùa kỹ lại, ngâm hoặc sấy khô trước khi chế biến làm giảm đáng kể hàm lượng taxifilin cô trong măng, khiến chúng trở thành một loại thực phẩm an toàn để tiêu thụ, khoảng 230mg trong một cây di măng củ. Đây được xem là chất gây hại cho dạ dày nên những người bị đau dạ dày không nên, dạ dày không nên ăn măng chua. Đây còn là chất có nhiều độc tính. Khi chất độc này đi vào cơ thể với hàm lượng lớn sẽ gây đau đầu, nôn, khó thở, tụt huyết áp, hôn mê, mất chi giác, liệt cơ, co giật, tử vong. Phần trình bày của em đến đây là hết. Em xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.